thì ờ, ở đây giá thơ của mỗi canh ví dụ như canh kiosk phía trước thôi như ờ, cả nhà nhìn thấy ở phía trước đây thì ờ, giá thơ là 1 triệu ba trên một canh kiosk còn mà giá phòng trọ thì mỗi phòng là 600 triệu nha cả nhà như vậy thì tính lên thì chúng ta một tháng chúng ta có tầm khoảng là à, 4 triệu cho đến tầm khoảng là 5 triệu trên một tháng thu nhập và nếu như chúng ta mua đầu tư á, thì chúng ta có thể là cái số tiền này đỡ mà chúng ta có thể quay trả ngân hàng cũng khá là tốt và như các nhà nhìn thấy đi dân ở đây thì sinh sống rất là sầm uất ạ như các nhà thấy ở đây thì ờ, hình như là gần như là 80 phần trăm là người ta đều kinh doanh buôn bán đều kinh doanh buôn bán hết nha cả nhà và đặc biệt thì kênh ờ, cái đường phía trước này của chúng ta là con đường N3 là một con đường nhựa khá là đẹp so với ờ, khu vực Mỹ Phước thì ở đây nó đẹp vừa cái hạ tầng nó sẽ đẹp hơn bên Mỹ Phước khá là nhiều tại vì nó đi sâu cho nên nó rút được những kinh nghiệm mà bên Mỹ Phước làm và cả nhà hãy nhìn lại cái à, cái nhà này của mình ạ à, thiết kế ở đây thì à, được Bigamax thiết kế theo mẫu gọi là mẫu chung như cả nhà cho nên báo đám được cái là mỹ quan đô thị cũng như là à, nét đẹp của khu vực là Bigamax bầu bàng và nếu như mà cả nhà muốn mua thì hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0972 332 894 còn bây giờ cả nhà hãy theo chân mình đi vào khám phá vào ờ, từng bên trong một xíu nha và như cái ờ, như cái cái này cả nhà thấy ạ phía trước này là cái kênh quét của chúng ta thì ờ, được thiết kế cửa cũng kéo khá là an toàn và, và bên bên đường này thì đường này theo cái chiều này thì tầm khoảng là 2 mét nha cả nhà tầm khoảng 2 mét thì hai chiếc xe chúng ta có thể dựng hai dãy là điều rất là ok và phía sau này thì chúng ta có thấy là ở phía sau á phía sau người kia thì có một cái cánh cửa để chúng ta gọi là chống trộm à, chống trộm ở phía sau kia chúng ta sẽ có cái khó lại và đây là từng căn phòng đây là từng căn phòng của um, của, của cái cái dãy nhà trọ này thì đây là căn phòng thứ nhất và cứ như vậy thì xuống dưới kia là chúng ta có 5 phòng nha cả nhà à, chúng ta sẽ có 5 phòng ở dưới đây hai à, à, chúng ta sẽ có 5 phòng nha rồi à, thì à, ở đây thì à, chúng ta có thấy thì à, ở đây thì chúng ta thấy á, thì à, cái việc mà cho thuê nhà trọ ở bầu bàng cũng khá là tốt à, cứ có nhà à, có nhà trọ thì chắc chắn là sẽ có người ở cho nên khi chúng ta mua chúng ta đầu tư và cho thuê thì chắc chắn là sẽ không sợ phòng trống nha cả nhà và đây cái đây là chúng ta nhìn thấy đây phía phía phía sau đây thì có hai miếng đất hiếm ạ rồi bây giờ chúng ta hãy đi ra phía trước nha à, chúng ta hãy đi ra phía trước ở đây thì à, được thiết kế bài bản cho nên là chống cái việc mà mưa gió hay là như thế nào đó thì nó cũng không có bị dột nha cả nhà Vậy cái nhà có để ý không ạ? Cái nhà có để ý thì uh, cái uh, vỉa hè của chúng ta cũng khá là rộng. Vỉa hè của chúng ta tính từ cái mép này, cái nhà thấy không ạ? Tính từ cái mép này đi thẳng ra ngoài uh, ngoài đường. Thì ở đây tầm khoảng là ít nhất á, là khoảng 10 à, mét nha cả nhà đó. thì chưa không có thể nào mà chính xác thì theo dự đoán của mình là tầm ít nhất là từ 8 á, từ 8 cho đến 10 mét nhưng mà theo cái khoảng cách như thế này thì tầm khoảng là 10 mét rồi đường ở đây ít nhất là khoảng 8 mét nữa thì bên kia tầm khoảng 10 mét nữa là 28 mét như vậy thì cái không gian phía trước của chúng ta cũng khá là rộng đúng không ạ rồi nếu như hiện tại thì à, cả nhà cũng đã xem sơ qua về cái à, căn nhà trọ này nếu như khán nhà mà muốn đầu tư á, thì hãy liên hệ cho mình ngay số điện thoại 0972 332 894 à, đỡ biết thêm chi tiết còn bây giờ cả nhà hãy đi theo chân mình để mà biết à, để mà à, hình dung được cái vị trí cũng như là kết nối giao thông và những tiện ích xung quanh ở đây ạ à. rồi cả nhà hãy theo chân mình nha